nói chung là bà tám ờ, chúng tôi ờ, dùng cái phân Silic của công ty này thì ờ, lúa là nó cứng cây sóng cây đẻ nhánh nhiều nhánh khỏe đồng to và chống được sâu bệnh đỡ phun các cái thuốc sâu khác à. vâng thưa chị là chị cảm nhận cái dụng lúa này như nào chị đánh dạ rồi dạ, vâng chéo không ạ bà Xin nói với chị đây là vâng. bổ sung thêm một cái ý kiến của bà con như vậy là tôi mới bắt đầu vào sử dụng cái phần này tôi cảm thấy là cảnh quan của cây lúa là rất là sáng sủa rất là đẹp màu mã được cảm nhận là là là cái dòng phân Silic này của tập đoàn là mang về cho thôn Đức Phúc và xã Liệt Tuyết nói chung là nói chung là bà con dùng là gia đình nào cũng thấy đẹp sáng sủa mà vâng. cái thứ hai nữa là là hỏi chị Tân là ở chỗ là trời mưa xuống có phun được hay không à câu hỏi đấy, cũng phải vâng. nói là bây giờ là bà con ở dân đây mà mới bắt đầu tiếp xúc và tiếp xúc của cái dòng phân này mà vâng. có nhiều bà con hỏi là hỏi tôi là có nên phun vào trời mưa hay là không phun trời mưa có được hay không vâng. đấy theo chị là, là, là trả lời giúp bà con chúng tôi trong câu câu hỏi này vâng câu hỏi này rất là hay mà câu hỏi này cũng là câu hỏi thường trực mà người dân thường hỏi chúng tôi thì thưa bà con là nếu như trời mưa bé mưa bé thì ta phun vào thì rất là tốt không ảnh hưởng không ảnh hưởng gì bởi vì Càng cái tốt. phân này khi mà phun này nó bám vào lá rất là tốt nó bám vào lá và nó làm cho cái lá dày xanh to cứng bóng dạ. và khi mưa xuống thì nó gặp nước mưa thì nó không bị ảnh hưởng gì nhưng nếu như mưa to thì bà con không nên phun nhưng mà mưa phùn mưa nhỏ như vừa rồi như là cái tháng 2 tháng 2 âm vừa rồi đấy là phun thì được. mình phun vào thì nó sẽ hạn chế được cái sâu bệnh nó sẽ hạn chế được những cái và khi mà gặp cái mưa axit thì nó cũng không ảnh hưởng đến lá đấy đấy hoặc là những cái xương muối xương mai thì nó cũng giúp cho cây lúa lá nó khỏe hơn nó cứng hơn và nó kháng bệnh tốt hơn nó giảm cái sâu bệnh nhiều hơn đấy cho nên bà con chúng ta cứ thực hiện là phun nếu mà trời mưa phùn là tôi cứ mang phân cho ta phun thì hiệu quả của cái kháng là tốt. cái bệnh hại rất là tốt vâng, vâng. bởi vì là và... Vâng. theo vỏ bao của tập đoàn là nói là ờ, một cái gói 300 g này là có thể là vâng. là pha với 150 lít nước cũng được mà vâng, nhưng mà rồi. đấy là với cái ờ, cái, cái mạ, mà, hoặc cái lúa non cây lúa non hoặc, hoặc là, là cây rau, màu vâng. ví dụ như cây cải cây uh, cải bắp cà chua hao ví dụ nó như thế vâng. thì là ta phun lên ờ, một cái độ ý nhưng mà cây lúa này là ta phun là 60 lít à vâng đấy 60 lít cho cho cho cho cho một cái gói 300 gram đấy thì bà con cố gắng xem trong những vỏ, vỏ bao đấy để ta thực hiện để cho nó được tốt hơn đây, cây lúa rất trong trẻo các bạn này rất là to như này không có một cái tỉ sự bệnh vào cái cây này thì nó phải tới nó phải tới vài chục khóm các bạn vài vài chục cảnh các bạn đấy, nó rất to đây nó phải vài chục rảnh đấy cái lúa này nó không phải bón đam bón cái phần của nó cái tổ công ty của nó không phải bón đam bón ít có vẫn bón đạm vẫn bón đạm nhưng bón ít thôi ạ à. đang nói là bây giờ cho tí đạm vào nó là đẹp không. Không bây giờ không cho đạm nữa các bác ạ. Các bác ơi. Vâng. Lúa này là không cho đạm nữa, lúa này là hơi thừa đạm một chút. Hơi thừa đạm. Cho nên mình không cho đạm nữa nhá. Đấy hơi thừa đạm nhưng nếu dùng vân thường là sẽ bị sâu bệnh nhiều. Nhưng mà dùng vân dinh thì ở đây thì thì chưa thấy có cái biểu hiện của sâu bệnh. Và thưa các bác là đây đây là dụng lúa của nhà ai ạ? À? Nhà ông ông nhà anh Bổn ạ. Vâng đây thưa các bạn là chỉ cách một cái bờ thôi. Nhưng mà bên này dùng phân Zinix thì khác hẳn một trời một vực luôn nhưng bên này thì lúa nó lên noi phoi nó không đều như này vâng nên không đều và ở đây là hai cùng giống lúa luôn ạ cùng giống đúng luôn đấy bên này lúa rất là xấu các bạn ạ mặc dù ở đây thì đúng là bên này cũng đất trũng hơn một chút bên này thì chân vàm cao hơn nhưng mà con lợn con lợn một lần bón là 5 con cái phân silic đấy với lại hai cân hoặc ba cân đạm hoặc là vừa cái trộn với cái lợn khác nữa đây chúng tôi có thể vạch thêm những cái không lúa khác các bạn này đây này cái lúa trong veo này trong veo này đồng nó đã nhè đồng ra như này rồi cần đã nhè đồng ra như này và không biết là ông xuống ờ, đây bóc ờ, dùng tôi một cái đồng cái để bà con xem cái tỷ lệ của nó như nào cái đồng cái cây lúc này đấy vâng đây đúng rồi lấy lấy luôn cái cây đó đây nên vâng bóc một cái đồng cái ra à, cái cây kia đâu nhỉ nên lên trên bờ đi vâng. vâng cái cây lúa vừa nhổ đâu nhỉ à, không cứ nhổ cháu xuống nhổ hộ một cây cái cây lúc nãy chuẩn bên này này bà ba để chỗ nào thì lấy Ôi, ra đi lên cái này cho người ta đeo cái dạ, bà thanh lên chị lấy lên sao nhé à vâng vâng vâng đây bây giờ đề nghị là đây, đây đây cây lúa này là cây gì? ra mấy bóng đi cây, cây nơi nó để em quay à, anh đứng này đây xa xa một tí vâng đây cây lúa này là cây dùng phân xinic thì cây nó vàng cây này cây vàng cây này cây này là cây không dùng phân xinic vâng. và sau đây thì đề nghị là hai bác bóc hộ hai cái đồng đã vâng, vâng. Dạ, bà bà bà lên rút tất cả bóc một cái đồng đi ạ vâng bóc cái đồng này này vâng là đồng bé bác bác đứng ra kìa đứng đứng thẳng này <laughs> tôi là được chụp ảnh đôi ba liên. <laughs> chụp đi. Đôi tôi. Biết đâu kiếp sau tôi với ông lại gặp nhau. <laughs> Tôi với bà liền được gặp nhau con tụi. Kiếp sau kiểu gì cũng được gặp nhau. Mà tôi còn làm phân với ông kiểu gì tôi cũng được gặp. Tôi với ba cho vào trại rồi. Thế nào cũng được gặp. Kiếp sau kiểu gì cũng được gặp nhau. Đây các bác này, đây là cái đúa cái, cái bông lúa dùng phân xịt này. Bác thơm số 7 đấy. Đây là vâng, đúa bác thơm số 7. Bác thơm số 7. Thì hạt nó đã rõ hạt như nó đã hạt đẹp như này to hạt như này rồi đồng đẹp như này vâng à quên lúc đấy mình không có so hai đồng kìa đồng đây đồng nó bé lắm đồng bé lắm à vâng thơm ừ. trong bé thế thì không bao giờ có đồng to đồng ờ, các bác dự đoán ờ, cái bông lúa này nó sẽ có bao nhiêu hạt tầm khoảng 200 hạt 200 hạt Vâng. Cái đồng này là không có chi là có chỉ được có 18 phần. Chỉ 18 phần thôi. Nhưng mà cái đồng này bóc ra rồi mà nó vẫn hơn 20 phần các bạn này nó phải khoảng 2 25 phân. Hơn. Dạ. Hơn. Hơn đây nó phải 2 23 phân đấy. 23 phân. Cái lúa ờ, bắc thơm này nó chỉ có thế thôi chứ không như cái thể là cái đồng dòng lúa khác được. Nó ngắn hơn. Vâng. Cái lúa nhà ông nghĩa là bông dài hơn. Ừ. Vâng. Đây các bạn này. Đây là cùng cấy hai giống lúa bắc thơm cùng cấy một ngày. Nhưng mà cái lúa dùng phân thường đây. Bé hơn. Đây, đây, đây các bạn này cái bông Bên... bông này của nó là không dùng silic nó bé hơn cái dòng phân silic này bé ừ, ngắn hơn ngắn hơn to mà đây ta so này đây thì các bạn này đều tất nó dài hơn khoảng 5 phân đây nó dài hơn khoảng 5 phân này các bác này đấy dài hơn 5 phân mà mặc những cái chánh của nó dài hơn này các bác này mà, vâng. mà quả mà quả của nó là so sánh cái quả này của nó nó đã thành thành thành thành quả hết rồi cái này có nghĩa là sẽ được mà cái này vẫn chưa thấy gì chưa thấy gì hơn. cái này đẹp hơn hạt nó to hơn sáng to hơn sáng hạt hơn còn không biết sau ờ, đến khi gặt thì thế nào nhưng mà vâng. còn lúc ờ, mà, mà nhìn bước đầu thì lúc cô hỏi thì không biết như thế nào nhưng bây giờ so sánh như thế này đã là đã đẹp hơn vâng đã khác hẳn luôn này vâng. kể cả cây lúa với ờ, cái bông còn nhiều lắm vâng. ở trong ra thì trồng mà bông cây cây lúa này cái cái cái Bác ơi, cái ừ, khóm dạ. này là cái cái rảnh này là cái rảnh không phải rảnh cái đâu. Rảnh cái của nó đây nó còn to nữa này. Vâng vâng đấy. Đấy đấy. Vâng. Còn cái bên này là rảnh cái. Bên này là rảnh cái. bên này rảnh cái nhưng mà cái rảnh này là rảnh con rảnh con mà to như này thì rảnh cái nó còn to hơn nhiều vâng. đấy thì qua đây là chúng tôi cũng ờ, khuyến cáo bà con là chúng ta lên ứng dụng cái phân xinic này vâng, và các bác đừng nghĩ là đắt bởi vì ờ, đắt nhưng mà nó lại giảm được thuốc trừ sâu và nó lại giúp cho là cái lúa ờ, năng suất năng suất tức là cho các đồng to bằng nhau các đồng to bằng nhau và chỗ đồng đều và đồng dài đồng dài thì có nghĩa là hạt nhiều hạt trên bông nhiều năng suất cao và như thế này thì nó sẽ mẩy đến tận quả bông luôn vâng. đây nó đã hình thành hết như thế này rồi đây đây để, để trên tay em đây à, cố gắng lấy à, tháng hơn tháng nữa à, thế vâng. mà năng suất mà nó tốt mà lúa phân bón mà nó ờ, được Dạ, đạt ờ, ý muốn của bà con thì cô nên mang về ờ, gọi như là cho ừ, bán cho bà con để sử dụng phân bón của công ty. Đây là vâng, cũng vâng. là xin ờ, vâng. khuyến cáo với bà con ta nên dùng cái dòng phân silic này của tập đoàn với cái dòng phân này rất là tốt hữu hiệu so sánh hai cái bông lúa này của bà con này là nó khác nhau Ừ. một cái dòng phân silic bón này, một, một cái một cái dòng phân mà không bón chỉ có bón lân và đạm không dạ. mà so sánh đây tôi cũng so sánh hai cái này cái dế lúa của của của, <laughs> của người ta như thế nào đấy cái này là là cái dế lúa là không được mấy vuông đâu nhé đấy, không không được mấy vuông nhé đây đấy mình phải so cái đấy đấy đúng rồi à, đây nhá cái, thứ hai nữa tôi so so, so thang cái dế lúa này của nhà bà tám này bông lúa của nó rõ ràng mà dài nhé đây Đấy. Cái này đây. Đây. Đây này, bên kia các nhánh Đấy. của nó dài. Nó đã là bao nhiêu hạt mà bên đây có thấy hạt mới. Vâng, đây này có thấy Đấy. Dạ. hạt đâu. Nên khuyên cáo bà con là đừng sợ trong cái vấn đề nọ kia là là là là, là không nên. Ta vâng, phải thực sự và thực nghiệm luôn trong gia đình nhà mình. Thế biết là mày mua để bón lần đầu xem nó khuyến cáo bà con đến đâu để tiếp theo để vâng. còn làm Vâng, vâng khuyến cáo bà con là vâng, nên dùng chứ đừng đừng nghĩ về cái nọ cái kia là tôi không dùng cái lợi nhuận đó tôi giờ mong làm sao bà con cứ dùng cái này mà bón thì năng suất là bà con hưởng chứ tôi chẳng hưởng cái gì đấy bà con so sánh đây mà ra thôi. bà bà con dùng nó tốt là cho được cho gia đình chứ chả chả cả và chúng tôi là nhận là những người làm chương trình cho Vân Silic thì à, xin được à, khuyến cáo bà con là chúng ta lên ứng dụng Vân Silic để thứ nhất là cải tạo nguồn đất thứ hai để cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt thứ ba là à, khi mà lúa bị ngập thì dùng cái phân này thì lúa sẽ ngoi tốt hơn vâng. lúa sẽ ngoi tốt hơn và nó sẽ hồi phục nhanh và khi mà nó ờ, ờ, làm đồng thì tất cả các đồng to bằng à, đồng phát triển đồng đều à, đồng dài như bằng nhau chỗ chỗ đồng đều và vào bật đồng rất nhanh trong 3 ngày và vào mẩy rất là trong trẻo và hạn chế sâu bệnh cho bà con và chúng tôi kính chúc bà con ở ờ, liên tiếp ta làm um, bội thu à, khi mà dùng phân Vanzinic của chúng tôi và các bạn nếu thấy cái video này hữu thì các bạn hãy đăng ký để được cập nhật những thông tin mới nhất và các bạn có thể liên hệ với số điện thoại của tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 và kính chúc bà con niềm tiết bội thu hẹn vâng. gặp lại bà con trong những clip tiếp theo vâng. Dạ, cảm ơn công ty